GX 200 hoặc là GX 230 đấy thì ờ, hôm nay chúng tôi giới thiệu với ờ, quý các bạn động cơ GX 200 thì đây về cái phần thông số của GX 200 ở đây thì nó có công suất 4 ờ, kW tương đương với 6,5 HP 6,5 sức ngựa dung tích xi lanh 196 cc vòng tua 3.600 vòng 1 phút và có con nặng là 17 kg đấy còn bên này là thông tin của nhà nhà nhập khẩu ở đây đấy hàng nhập khẩu chính hãng à, động cơ này thì được ờ, công nghệ của Nhật Bản nhưng được sản xuất ở nhà máy ở Trung Quốc có thông tin của nhà nhập khẩu ở đây đấy. hàng là trung quốc thì sau đó tôi sẽ tiến hành ờ, mở hộp cho quý bạn cùng xem thì ờ, đầu tiên nó sẽ có một cái cái này là cái xốp để bảo vệ động cơ này đây động cơ của nó đây được à, bọc lớp băng ni lông rất là cẩn thận này đi kèm à, theo máy thì gồm có một à, quyển sách hướng dẫn sử dụng này cũng như là ghi các thông số của máy và một cái chồng để tháo mở buri, buri của máy đấy và cái cá cái cá này là để lắp cái buli vào chỗ cái phần cơ đây lắp vào cơ đây để lắp vào buli cái cán để lắp vào đây thì ờ, cái bên này là cái ờ, trục truyền động của máy này đấy máy ờ, sử dụng cái trục cốt 19 ở đây có cái đầu ren để chúng ta lúc vặn bu ly vào thì chúng ta sử dụng con ốc để vặn cố định cái bu ly vào đây đấy ờ, bên này là công tắc khởi động của máy này đây đây uh, nguồn điện đây dây điện đây đấy động cơ Kamatsu GX200 công suất 6,5 ờ, HP máy thì uh, cũng giống uh, tương tự có thiết kế giống của động cơ Honda gồm có màu đỏ ở phần này ở cái phần là lọc gió và cái chế thì nó có màu đen này còn cái bình xăng thì nó có màu trắng hàng Kamatsu chính hãng đây cái là phần đây là cái phần ga của máy này đây Đấy, chỉnh bên này là con thỏ này thì nó là ga lớn còn chỉnh bên con rùa này thì nó là về ờ, ga thấp hơn Đấy, còn đây là phần lọc gió cũng như là cái phần khóa xăng ở bên dưới máy ờ, ở phần này thì được làm bằng nhựa này rất, nhìn rất là chắc chắn đấy còn ờ, nắp bình xăng à, bình xăng của máy đây bình xăng của máy có dung tích 3,1 lít đây phía trên, phần bình xăng thì có dập nổi chữ Kamatsu này hàng chính hãng nhé Kamatsu bên này cũng có logo của Gamatsu Gasolite eh, Energy động cơ xăng Gamatsu còn ờ, cái phần bên này của máy thì là cái chỗ này là cái ống xả của máy này nó được ờ, thiết kế là màu sắt đây có sơn ờ, màu đen chống rỉ ở đây còn cái phần này nó là buri của máy đây buri của máy đây buri của máy thì máy sử dụng buri nbt này một hãng khá là nổi tiếng ở sản xuất buri này cái buri này rất là bền đấy sử dụng rất là bền đấy thiết kế cũng rất là gọn nhẹ thôi giống ờ, với động cơ gửi 200 của Honda thôi đấy chúng ta lúc ờ, kiểm tra chỉ cần tháo cái chỗ này là được đấy đóng chặt vào máy ờ, sử dụng động cơ động cơ 4 thì OHV rất là tiết kiệm nhiên liệu này còn đây là cái chế của máy này chế của máy là hoặc là nhiều nơi bà con gọi là cái bình xăng con thì đây là sử dụng cái chế Juke đấy design in Japan là thiết kế bởi ờ, các kỹ sư của Nhật Bản đây thiết kế bởi Nhật Bản ở đây đấy, cái chế đây ở dưới này ờ, cũng là bằng sắt thôi không phải bằng đồng nhìn có màu vàng nhìn nhìn giống đồng nhưng nó chỉ bằng sắt thôi máy thì ờ, cũng khá là tiết kiệm xăng một giờ sử dụng nó chỉ tầm khoảng hết 0,7 0,8 lít xăng một giờ thôi đấy rất là tiết kiệm ở ừ, cái phần ờ, bên của máy đây cái phần bên của máy này thì ờ, quý vị các bạn có thể để ý được ờ, nó có phần chữ dập nổi ở đây Kamatsu đây Kamatsu đây kèm theo đây là cái số khung của máy có dập nổi đây đấy Kamatsu hàng chính hãng nhé Kamatsu có dập nổi số khung còn ở nắp vàng vàng này đó là nắp sử dụng nhớt động cơ cho máy đây nhớt động cơ đây nó có hai bên như thế này đấy có thể ờ, đổ vào một bên hoặc xả một bên bên nào cũng được nói chung là chúng ta đổ nhất vào đây ừ cái phần chân đế của nó thì có ờ, bốn con ốc ở đây thì để chúng ta có thể bắt vào khung để sử dụng này có thể là sử dụng để ờ, bơm nước à, tưới cây hoặc là lắp vào các máy sới này rồi máy sới đất máy cày bừa đấy máy tuốt lúa đấy sử dụng rất là nhiều được chức năng tổng trọng lượng của máy thì 17 ờ, kg khá là nặng công suất 6,5 ngựa Đấy, rất là khỏe bằng ờ, uh, 6 con ngựa rưỡi kéo đây là cái phần dây ờ, giật của máy này máy thì uh, sử dụng hệ thống khởi đầu động bằng dây giật như thế này đây cái phần dây giật nó cũng nhìn khá là tốt nhìn làm rất là chỉn chu trọng lượng động cơ này thì ờ, đang còn mới chưa có dầu có nhớt này thì quý các bạn ờ, khi mua về thì chúng ta đổ ý ờ, để ý là sẽ đổ nhớt 4 thì vào đây đổ nhớt 4 thì cho máy sau đấy đổ xăng A95 hoặc A92 vào đây tốt nhất là giờ chúng ta sử dụng A95 đây hạn chế sử dụng ấy thì chúng ta sẽ đổ xăng vào đây sau đấy tiến hành đây có cái phần le gió nó ở đây đây khóa xăng đây tiến hành mở khóa xăng và mở cái phần le gió ra khởi động dần mấy cái rồi sau đấy chúng ta đóng lên gió vào và dần nổ máy lên dần nổ máy lên ở đây thì uh, quý các bạn uh, có nhu cầu mua động cơ uh, Kamatsu hoặc là có động cơ Honda nữa thì uh, vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc là qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình quý các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để ờ, xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin ờ, chân thành cảm ơn quý và các bạn.